Trong bài này, chúng tôi sẽ trình bày một số tính năng và chức năng cơ bản của Rhino. Mở Rhino 64 bit bằng cách nhấp nút vào biểu tượng trên màn hình. Hiển thị bảng điều khiển New trên hộp thoại khởi động. Chọn mẫu La Object Meter từ danh sách. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ định kích thước, khoảng cách và các thông số khác. Vì vậy, hãy nhớ để đơn vị của bạn được đặt theo hệ mét nếu bạn gặp sự cố và các yếu tố không xuất hiện trong chi iChicket. Lý do có thể là bạn đã sử dụng các giá trị nhỏ hơn chỉ định trong hướng dẫn này. Giả sử các đơn vị của bạn vẫn được đặt theo hệ mm chẳng hạn. Thay đổi các đơn vị này nếu cần bằng cách chọn các đơn vị của bạn trên màn hình hộp thoại khởi động hoặc chọn một mẫu mới. Chúng tôi sẽ sử dụng hệ mét cho các đơn vị. Nếu màn hình khởi động Rhino không hiển thị hoặc mở đi quá sớm, Vui lòng chọn các thì chọn New từ menu File nơi bạn cũng có thể chỉ định các đơn vị cần thiết. Mở tệp Vino Hands-on Tutorial.3dm từ chính đơn File để bắt đầu với bài tập này. Tệp Vino này là một phần của gói Tutorial đã được tải xuống. Làm thế nào chúng ta sẽ điều hướng trong Vino sử dụng nút chuột phải để quay nhấn Shift, chuột phải để pan. Xin lưu ý rằng hình dạng con trò chuột sẽ thay đổi để phản ánh các điều chế độ điều hướng. Điều quan trọng là phải biết cách sử dụng các thành phần của Rhino bởi vì khi chúng ta tham chiếu các yếu tố từ Rhino đến Grasshop, chúng ta phải sử dụng Quan sát các loại phần tử khác nhau được hiển thị trong file hướng dẫn này, bạn sẽ thấy chúng có các yếu tố 2D và 3D. Các phần tử 2D là điểm và các đường thẳng, đường polyline và các đường cong curve. Điểm là các phần tử 2D cơ bản nhất, chúng dựa trên tọa độ để các x, y và z. Các đường thẳng là các kết nối giữa hai điểm. Polyline là một chuỗi các đường cong với mỗi đường cong là một. Đường cong là các polyline có độ cong cao. Cả polyline và curve đều có thể mở hoặc đóng Làm thế nào để bạn có thể thay đổi được mức độ cong? Chọn Polyline nằm trên chữ Polylize, đơn giản bằng cách nhấp chuột. Nhập lệnh Rebuild trong vòng lệnh. Khi bạn nhấn Enter, thoại Rebuild xuất hiện. Và đây bạn có thể thay đổi độ cong. Vui lòng nhập 3 cho giá trị Degrees Quan sát cách polyline trở thành một đường cong bằng cách thay đổi giá trị của độ cong. Hãy xem các yếu tố 3D. Các nhóm phần tử 3D bao gồm surface, polysurface, các đối tượng extrusion và mesh. Các bề mặt ở Rhino giống như các tấm cao su co giãn. Chúng có thể được sửa đổi với các điểm có thể di chuyển được. Bạn có thể bật tắt các điểm điều khiển bằng nút này nó nằm ở phía bên trái trên khung nhìn bề mặt có thể mở hoặc đóng cắt và không bị cắt bật các điểm điều khiển bằng cách nhấp vào biểu tượng của nó nằm ở phía bên trái của một khung nhìn như các bạn thấy trên màn hình nhấp chuột trái để bật điểm trong khi nhấp chuột phải sẽ tắt chúng các điểm có thể được di chuyển riêng lẻ sau khi bật lưu ý rằng nếu bạn xoay các điểm điều khiển trên một bề mặt được cắt, các điểm kiểm soát ban đầu có thể được nhìn thấy với toàn bộ bề mặt, kể cả khi chúng đã được cắt. Trong khung nhìn wireframe bạn có thể thấy một tập hợp các đường cong chéo isocurve dọc theo các trục tọa độ V và một đường khác nằm theo dọc theo trục tọa độ U. Chúng giúp bạn hình dung bề mặt. Nếu bề mặt được chọn bạn có thể thay đổi mật độ isocurve trong bảng property nằm ở bên phải của màn hình. Bạn cũng có thể truy cập vào menu Property từ menu Panel Thay đổi mật độ ISO Curve trong bảng Property ở bên phải Nhưng chúng không làm thay đổi số lượng điểm kiểm soát Nhấp vào một bề mặt và thay đổi mật độ ISO Curve của nó bằng cách nhập vào một giá trị độ cao hơn một và độ O Density Chúng ta sẽ nhập 4 trong ví dụ này Pan trong tập tin để xem các bề mặt poly Polysurface là một loạt các kết nối, các bề mặt được nhập vào, liền vào với nhau. Nếu chúng kèm theo thể tích thì chúng là các solid. Các solid phải kín, nếu không chúng sẽ là các polysurface. Đôi khi một bề mặt cũng có thể là solid, ví dụ như hình cầu hoặc hình xuyến. Các đối tượng extrusion giống như các bề mặt poly nhưng chúng sử dụng ít bộ nhớ hơn. Mặc dù Rhino là một phần mềm mô hình hóa NURBS nhưng cũng có cả các công cụ lập mô hình mesh. Chúng ta sẽ không sử dụng các mesh trong hướng dẫn này vì sự hạn chế của chúng trong Grasshop. Trong Grasshop chúng ta sẽ làm việc chủ yếu với Surface, vì vậy hãy làm quen với công cụ Surface trong Rhino. Chọn bảng Surface Tool từ thanh công cụ ở trên cùng. Lưu ý rằng điều này thay đổi các công cụ thiết lập ở phía trên bên trái màn hình của Rhino. Di chuyển về phía bên trái các phần tử 3D đến chữ E và chữ Extrude. Bạn có thể mở rộng các phần tử 2D bằng công cụ Extrude. Bạn có thể sử dụng nút Extrude từ Setup Tool hoặc gõ Extrude vào dòng lệnh. Chọn chữ E ở phía trên của chữ Extrude bằng cách nhấp vào nó bằng con trỏ chọn lại x chốt từ công cụ và kéo để x chốt. Cuối cùng click chuột để hoàn thành việc chút bún đô lại lệnh vừa rồi. Hãy thay đổi hướng mặc định của lệnh chút chốt trong polyline. Sau đó nhấp vào x chốt. Bạn có thể xác định được vật x chốt bằng các phím tắt khác nhau. D cho hướng, B cho hai mặt, S cho solid, L cho delete input, T cho to boundary. P cho split ấn thang luật và A cho set bay phanh bạn cũng có thể chọn các tùy chọn này từ dòng lệnh bây giờ chọn direction trong dòng lệnh hoặc có D và nhấn enter bây giờ bạn phải xác định điểm cơ sở cho hướng sau đó là điểm hướng thứ hai và cuối cùng là khoảng cách của execute bạn có thể dùng lệnh này bằng số bằng cách gõ một số trong dòng lệnh bằng cách chỉ ấn nhất vào màn hình. Di chuyển từ về phía bên phải đến chữ Vivo và nó có thể xoay các phần tử bằng nút Vivo. Khi bạn nhấn vào nút Vivo, nó sẽ nhắc bạn chọn các đường cong để Vivo. Chọn đường cong hiển thị trên màn hình, sau đó nhấn Enter. Bây giờ xác định điểm bắt đầu và điểm kết thúc của trục để dễ dàng đặt trục hãy bật off snap ở dưới cùng của cửa sổ để nó chưa được bật đặt điểm bắt đầu và góc quay bằng cách nhập số hoặc đơn giản là chỉ cần nhấp vào các điểm bắt đầu và điểm kết thúc của lệnh vivo hoàn thành lệnh vivo bạn cũng có thể xác định một góc của lệnh vivo bằng số đường cong 4 điểm là một bề mặt đơn giản nhất chỉ cần xác định 4 điểm chương trình sẽ tạo ra một bề mặt kết nối với những điểm này xoay về phía khung trống chọn công cụ tương ứng ở bên trái xác định 4 điểm để tạo bề mặt hiển thị trên màn hình công cụ này sẽ xác định một bề mặt từ 2, 3 hoặc 4 đường cong cạnh xoay về chữ S curve chọn biểu tượng surface từ Surface From 2, 3 hoặc 4 S Curve ở bên trái nhấp vào bốn đường cong phía trên văn bản như hiển thị trên màn hình Lưu ý rằng bề mặt được tạo ra được chia thành các mặt riêng biệt. Bề mặt được tạo ra không phải là một lớp riêng lẻ và là một bề mặt đa diện. Nó được thể hiện bằng các đường cong đậm màu đen. Lý do của nó là gì? Lý do là các cạnh của bề mặt lớp phải có cùng một mức độ cong, còn ở đây nó đang bị sai. Hãy ôn đồ lại thao tác cuối cùng. Nếu đã được cập vào trước đó, bạn có thể thay đổi độ cong bằng cách gõ review trong lệnh command line Chọn tất cả 4 đường cong như hiển thị trên màn hình và thay đổi độ cong thành 4 bằng cách sử dụng lệnh Rebuild. Bây giờ, cả 4 đường cong đã có cùng giá trị độ cong. Hãy tạo lại bề mặt với các đường bước tương tự như ở trên, Nhấp vào biểu tượng đường cong thứ 2, 3 và 4 cạnh và sau đó nhấp vào 4 cạnh đường cong một lần nữa. Lưu ý rằng lần này kết quả là một bề mặt NURBS. Di chuyển sang phải về phía chữ Simple Lobe. Đường cong được lobe tự bạn chọn nhưng cũng rất quan trọng khi bạn chọn chúng chọn biểu tượng lốp ở bên trái hoặc gọi lốp trong dòng lệnh chọn hai đường thẳng để lốp bằng cách nhấn vào điểm kết thúc đối diện của nó lưu ý rằng bề mặt được tạo đang bị xoắn Để sửa đổi các twist, bạn có thể sắp xếp các đường cong trong hộp thoại Loop Option bật lên trong quá trình tạo lốp. Nhấn vào nút Align Curve trong hộp thoại Loop Option. Kéo một điểm cuối của đường cong về phía bên kia và lưu ý về kết quả bề mặt đã thay đổi như thế nào. Hộp thoại Loop Option bao gồm một số kiểu Normal, Loose và Tie xác định cách lốp phù hợp với các đường cong. Các đường thẳng sẽ tạo ra các đoạn riêng biệt giữa các đường cong Developer có nghĩa là lốp có thể được tạo ra từ một tấm phẳng cho mục đích sản xuất. Không sửa đổi tùy chọn style nhưng giảm số lượng điểm điều khiển số 5 trong hộp thoại. Di chuyển về phía bên phải về phía văn bản Multi Curve lốp. chọn biểu tượng lệnh tương ứng. Ở bên trái, hãy bắt đầu tạo một lốp nhiều đường cong bằng cách chọn tất cả bốn đường cong, chọn tất cả bốn đường cong trên cùng bắt đầu. Nếu cần, bạn có thể sử dụng tùy chọn online Curves sau trong bảng Loop Option để sửa đổi kết quả như được hiển thị trên màn hình. Bạn cũng có thể chọn một kiểu khác cho lốp với nhiều đường cong. Xoay về phía bên phải, về phía chữ Shift 1 bạn có thể sử dụng ship 1 hoặc ship 2 bạn cũng có thể ship từ một nhiều từ một hoặc nhiều đường cong chúng ta hãy dùng lệnh ship 1 chúng tôi sẽ ship một đường cong cơ sở dọc theo một đường dẫn nhấp chuột. Lino sẽ nhắc bạn chọn đường dẫn đầu tiên vì vậy hãy chọn đường cong. Sau đó tiếp tục chọn Cross Section Curve và chọn một mặt cắt ngang. Khi bạn hoàn thành việc xác định các đường cong, vui lòng nhấn Enter. Sau khi ấn Enter, hội thoại Switch một Grain Option xuất hiện. Ở đây bạn có nhiều tùy chọn để chỉnh sửa bề mặt. Hãy tiếp tục và xem điều gì xảy ra khi chúng ta có một đường dẫn và hai đường cong cơ sở phải lệnh ship 1 Sau khi bạn đặt đường dẫn, chọn hai mặt ngang Tương tự như vậy, với việc lốp, việc quan trọng là bạn chọn đường cong mặt ngang Nếu bạn chọn hai đường cong ở hai bên đối diện, các mũi tên nhỏ sẽ chọn theo các hướng khác nhau bạn có thể kéo lại các điểm này để điều chỉnh vì chúng đang chọn theo các hướng khác nhau. Xác định hướng mặt ngang được di chuyển dọc theo đường dẫn làm việc này bằng cách kéo mũi tên được hiển thị trên đường cong của mặt ngang điều này sẽ rất quan trọng khi chúng tôi làm việc với nhiều hơn một đường cong cơ sở nhấn enter khi mũi tên chọn theo cùng một hướng bây giờ chúng ta sẽ xem công cụ sweep High Range hoạt động như thế nào chọn lệnh sweep High Range và chọn hai đường dẫn được hiển thị như trên màn hình. Hãy chọn các đường cong ở cạnh phải của chúng. Khi bạn được nhắc chọn các mặt ngang, chọn các mặt ngang ở đầu bên phải của các đường ngang, nhấn Enter để xem kết quả. Một thoại Shift 2 Rain Option xuất hiện, cung cấp nhiều tùy chọn đường cong khác nhau. Chú ý nút Atlas. Sử dụng nút này để thiết lập hướng của các đường cong xác định mặt ngang. Bạn có thể điều chỉnh kết quả của của phép toán bằng cách dịch chuyển các mặt cắt ngang sang hướng khác. Xin chúc mừng bạn đã hoàn thành việc đào tạo Rhino cơ bản. Phần tiếp theo tôi sẽ nói về cách chuyển chúng sang ASCII